Hớ, xin chạy à? Vậy thật, nghe có đúng kiểu Nó, nó Đắt cặp là từ được Ok Điểm đánh là Cho vị trí của bạn nhanh nhất Ok What the Kính áo Shit <laughs> Ok mỗi ngày nó cứ <laughs> xem tin trên mạng ok bây giờ ông biết tâm bảo không cần đéo chuyện sang bàn phím google kệ mẹ tôi thì cũng được mẹ mày hello dễ dàng lắm tin ai làm tài thanh toán nhanh hơn kệ số thẻ rồi tao làm gì có thể tính dụng tao làm gì có thể tính dụng thôi sự trời liên quan đấy liên quan sóng dài không nên tại